giới thiệu cho anh em chính là cái ống truyền cảm ứng mới nhất và đây là cái bảng vị dung của ờ, ống truyền khi mà anh em đi chơi 1 đến 4 là tứ trắng 6 đến 8 là ba trắng 10 đến 12 là sấp đôi 13 đến 15 là ba đen 16 đến 18 là tứ đen anh em xem nội dung tôi đã ghi ở trên góc màn hình và anh em đánh theo nội dung còn khi mà anh em đã đánh quen thì anh em chỉ việc nghe cái giọng dung này anh em đánh được bởi vì các cái mặt rung của nó sẽ rung khác nhau rung nhanh rung chậm rung đều kia đó chính là ống 4 tôi đã treo ở trên cây bài và bây giờ thì sẽ sóc thử cho anh em qua vài tiếng bạc anh em nhé sóc xong anh em đặt với khoảng cách là từ 60 đến 80 phân và anh em bấm 12 nhịp rung đánh sấp đôi sấp đôi anh em nhé tiếp rung chậm như này Đấy, mở bạc đánh theo nhịp rung 5 nhịp rung là ba trắng anh em nhé tiếp tục này mười ba nhịp rung đánh ba đen mở ba đen anh em nhé tiếp tục này ống đánh rất là chuẩn còn quân vị quân vị không tăng 100% khi em đánh này bấm nhịp rung này mười nhịp rung này mở này sắp đôi anh em nhá này rất là chuẩn xác luôn Đấy, sóc năm được năm tiếp tục là kỷ niệm thêm vài tiếng nữa này trắng anh em nhá năm sáu nhịp dung chính là ba trắng và anh em sẽ đón xem tiếp cái video này để tôi hướng dẫn cho anh em cách chơi thế nào là đạt hiệu quả nhất với ống truyền cảm ứng bốn này anh em nhé công ty MK Casino xin chào anh em thì ờ, anh em có thể thấy được là vừa rồi tôi đã test qua một vài cái ờ, tiếng sóc của cái máy cảm ứng ống 4 là cảm ứng truyền thì để cho anh em có thể biết rõ hơn về cái sản phẩm chi tiết hơn thì bây giờ tôi sẽ đi vào trực diện tôi giới thiệu đến cho anh em là cái sản phẩm này như thế nào và một bộ sản phẩm của nó sẽ bao gồm là anh em bắt buộc phải luồn cho tôi đó chính là cái mẫu quân vị không tàng này xóa trong một chơi là cái đầu tiên thứ hai là bát đĩa sẽ không cần sẽ là xanh chín là của người ta hết đây, tôi sẽ thử soi anh em bằng cách là tôi soi bát đầu tiên quân vị không tàng này anh em nhé quân vị thì là không tăng 100 trăm đó thứ hai là trong sòng trong suối thì chắc chắn là người ta sẽ thử làm châm cho anh em đây làm châm này làm châm anh em nhé thử hoàn toàn là không hút này khi đặt lên làm châm quân vị tự rơi xuống này đấy, để cho anh em biết là độ không hút của làm châm đây anh em nhé đấy, và có thể là khi người ta chơi xong người ta có thể bóc những cái lá bài hay là lá chắn bao thuốc anh em đặt hàng lên cũng không phải lo lắng gì bởi vì cái độ an toàn của nó là 100% là không hề có tăng tích gì ở trong và cái sản phẩm là một cái máy ấy, à, điều khiển cái ống để nó sẽ báo nhịp dung cho anh em Đây, ờ, sẽ cho anh em xem chi tiết hơn về cái mẫu ống này ống thì chúng tôi đã làm rất là gọn anh em có thể ấy, à, treo cái đệm trong người hoặc là anh em có thể ấy, à, để trực tiếp ống vào phía bên trong thân của anh em ví dụ anh em treo trước ngực này anh em treo vào ống chân này hay là anh em treo vào cả quần đều được hết khi em sử dụng thì là ống này nó sẽ không sử dụng bằng pin mà cái máy điều khiển của nó sẽ sử dụng bằng pin máy thì anh em sẽ chơi bằng pin con thỏ này chơi bằng pin con thỏ và nó sẽ có thứ nhất là một cái công tắc để bật mở này công tắc bật mở khi mà em gạt lên cái đèn nháy là anh em đã bật thành công và bắt buộc là cái ống nó sẽ phải liên kết với máy đấy, thì nó mới có thể đấy, điều khiển được cái ống và sẽ báo dung chuẩn xác cho anh em và phần công tắc cả phía dưới là nó sẽ có thể chỉnh được cái khoảng cách từ ống đến bát đĩa ví dụ anh em có thể chơi được khoảng cách là 60 phân đến 70 phân hoặc là khoảng cách từ 80 phân đến 1 mét tùy theo sân sới của anh em chơi với khoảng cách xa hay gần anh em nhé hãy điều chỉnh trực tiếp bằng ống này và ấy nó sẽ có một cái nút remote này để anh em có thể bấm khi nào anh bấm thì máy nó mới có thể đo cái nhịp rung trong bát trong đĩa làm một quân vị về cái mặt vị gì và cái cục rung thì sẽ được lối ra một cái đoạn dây bên ngoài để anh em có thể dính trực tiếp vào cái da thịt của anh em nghe nhịp rung cảm nhận tốt hơn khi anh em đã đánh quen rồi thì anh em sẽ không cần đến nhịp rung nữa mà anh em chỉ cần nghe nhịp rung là rung nhanh rung chậm hay là rung đều là anh em biết được về mặt vị gì thôi nó rung rất là nhanh trong vòng à, vài giây đã rung xong rồi anh em nhé đây một bộ sản phẩm của nó và đi kèm theo là một mẫu quân vị khi anh em đặt mua cái sản phẩm này anh em nhé ở cuối video thì tôi sẽ chứng minh cho anh em thấy rằng là bát đĩa là xanh chín chỉ cần luồn duy nhất là quân vị vào trong cuộc chơi thôi và cái cách chơi của nó như nào là bắt buộc anh em phải đặt đúng cái khoảng cách của nó thì nó mới có thể báo dung chuẩn được ví dụ cái mặt tứ trắng đó, anh em để gần quá nó sẽ báo dung đấy bị nhanh hơn nhịp rung có thể lên đến 7 đán nhịp rung và cái nhịp rung chuẩn của nó chỉ là 6 7 à, 1 đến 4 nhịp rung thì là báo chuẩn bắt buộc à, anh em phải úp bát vào rồi anh em bấm thì ống nó mới có thể đo chuẩn xác được còn khi mà anh em mở áp ra mà anh em bấm rất là dễ ống của anh em sẽ bị loạn không đo được quân vị nữa đấy nên là cái lưu ý đầu tiên muốn gửi đến cho anh em quân vị thì anh em phải đánh được đấy nhiều lần ví dụ như là anh em muốn đánh trận này rồi lại nhập quân vị vào nhận sau thì bảo quản rất là dễ dàng khi anh em mua hàng này chúng tôi sẽ tặng kèm cho em một cái miếng chì để kẹp vào quân vị bảo quản quân vị của anh em anh em nhé Đấy, khi về từ trắng này tôi bấm rung này em nghe nhịp rung rất là chậm nhé ba nhịp này một cứ từ 1 đến 4 nhịp rung là được nhé bảo cái rung này trên đây này em nhìn được Đấy. tiếp theo này là cái mặt ba trắng sẽ rung như là ba trắng sẽ rung là từ 6 đến 8 nhịp rung là chuẩn xác anh em nhé phải từ 6 đến 8 nhịp rung thì mới chuẩn này bảy nhịp rung nhá riêng cái mặt vị ba trắng á, thì nó sẽ rung nhanh hơn đối với mặt vị tứ tử một tẹo là anh em sẽ nghe được Đấy, sẽ nhanh hơn bản quỹ tứ tử một tẹo nhé. sấp đôi sẽ là từ 10 đến 12 nhịp rung thứ tự nhân nhân cộng thêm hai là nó sẽ báo này mười nhịp rung này mà là rung rất là đều anh em nhé còn ba đen thì rung nhanh rung nhanh à, sẽ rung nháy rất là nhanh đến nhịp thứ 13 15 13 nhịp rất là nhanh tiếp theo là tứ đen sẽ nháy liên tục luôn liên tục là sẽ từ 16 đến 10 16 nhịp rung hoặc là 18 nhịp rung Đấy, thường thường là sẽ chỉ rung đến nhịp thứ 16 thôi anh em nhé tôi bấm này rung nhanh này đúng 16 nhịp rung luôn anh em nhé đấy, rất là chuẩn đấy là cái cách đánh cái ống truyền cảm ứng bốn này khi anh em có thể luồn được quân vị vào dòng cuộc chơi và để khẳng định với anh em rằng là quân vị của chúng tôi hoàn toàn là không tăng thì à, chúng tôi sẽ đấy, kiểm tra rằng bát đĩa của chúng tôi đấy, à, có những lò gạch chủ bên trong không là anh em hãy tưởng là chúng tôi đang lùa đấy, mẫu bát vào để quay video giản dựng không bao giờ có chuyện đấy anh em nhá đây này đấy, khi làm đít là anh em chắc chắn nhất bởi vì khi mà nào có tang thì nó sẽ có ở những quần đít anh em nhá có tang nhưng mà cái tang rất là nhỏ đấy, anh em nhìn vẫn có thể phát hiện ra được hết đây anh em này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 đấy, anh em trong Nam vào Sài Gòn còn anh em ngoài Bắc thì ra Hà Nội đấy vào cửa hàng tôi khách hàng thực tế mua hàng này em sẽ được tặng kèm một cái phiếu bảo hành sản phẩm cho anh em là dài hạn anh em nhé và trên thông tin ờ, thẻ bảo hành sẽ có đầy đủ số điện thoại địa chỉ và trang website của công ty chúng tôi đấy, anh em mua hàng hay là cần đặt hàng xì lẻ hay là đấy, cần những mẫu đồ chơi gì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline là 0974 6445 ngoài ra thì ờ, chúng tôi còn rất là nhiều những mẫu đồ chơi khác dành đến cho anh em cái bát đĩa ấy, luồn quân vị bát đĩa đấy, anh em luồn được cái đồ gì vào chỉ việc alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em anh em nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video của chúng tôi xin chào tất cả anh em à, đã quay trở lại với kênh youtube của chúng tôi à, thì à, chúng tôi chuyên cung cấp xỉ lẻ tất cả những mẫu đồ chơi sóc đĩa bịp ở mọi miền tổ quốc ấy, cung cấp xỉ và lẻ cho tất cả những anh em là đang chơi và đang thua tà với môn chơi sóc đĩa bịp anh em nhé thì có hotline chính và cơ sở chính của chúng tôi đó chính là tại uh, gần bến xe mỹ đình hà nội và cơ, cơ sở thứ hai là ở bến xe miền đông sài gòn dành cho tất cả những anh em ở trong nam có thể ghé thăm qua cửa hàng chúng tôi tham khảo qua về những mẫu đồ chơi hợp lý và mang lại những cái sự ưu ái đến cho anh em khi mà anh em sử dụng những cái mặt hàng của chúng tôi thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đó chính là một mẫu bát tàng hình phiên bản đặc biệt thì chắc hẳn là bát tàng hình không còn xa lạ với tất cả những anh em đang đi chơi bịp rồi khi mà anh em đi sử dụng cái mẫu bát tàng hình này đấy, là những cái loại bát mới nhất hôm nay hôm nay tôi giới thiệu đến cho anh em đấy, vài phụ kiện mới để khi mà anh em à, chơi cái mẫu bát tàng hình này nó có thể giúp ích cho anh em được những ở những cái sân suối, những cái dòng suối nào thì à, bát hoàn toàn là khi mà anh em sử dụng thì à, mẫu bát của chúng tôi hoàn toàn khi anh em soi không có tang soi này sẽ hoàn toàn là 100% sẽ không có tang với tất cả những mẫu bát hiện nay của cửa hàng chúng tôi không như trước đây thì anh em soi đít thường thường là nó sẽ bị đen ở đít và bây giờ kể cả khi mà anh em đi chơi đấy anh em có vô tình anh em đập vỡ bát thì cũng không bao giờ nó vỡ phần đít này ra được bởi vì đít thì chúng tôi đã làm với công nghệ mới là khi đập bát nó sẽ không vỡ đít và một vỡ những cái thành ở phía bát à, sẽ vỡ thành anh em nhé và cũng như là khi mà vào các sòng giới ấy, thì người ta bây giờ xử thử thử đấy, trải nghiệm rất nhiều về cái bát thì mới có thể luồn vào trong cuộc chơi ví dụ như là ngâm hay là đun sôi trong cái nước nóng 100 độ C thì bát của chúng tôi vẫn có thể sử dụng được bình thường hay là bôi phấn rôm bôi mặt bôi mực lên cái phần à, viền bên trong của cái bát thì vẫn bôi thoải mái em nhé vẫn có thể sử dụng được bình thường và cũng có thể kho lửa đít bát kho lửa thoải mái luôn anh em nhé Đấy, không ảnh hưởng gì đến cái bát của chúng tôi bởi vì bát chúng tôi là phiên bản này phiên bản mới nhất rồi Đấy, chống chịu tất cả những cái khắc nghiệt nhất trong cái sòng trong sới người ta thử người ta test qua bát là xem là bát này có vẻ là bát đồ không Đấy, và khi mà anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ dán một cái tem bảo hành cho anh em bảo hành bát thì bảo hành rất là lâu anh em có thể qua cả tôi tham khảo về những mẫu bát này anh em nhé thì bát thì là một bộ sản phẩm của nó bao gồm đó chính là một bát này một màn hình này và một bộ đế sạc và cái dây sạc mà khi anh em sạc không như trước đây thì anh em phải bấm châm kim vào cái phần lít của nó thì anh em mới sạc được đấy đó là hiện đại nhất bây giờ còn bát thì chúng tôi có thể làm ờ, trên rất là nhiều mẫu mọi bát như là bát nhựa nhưng tôi có thể làm hết anh em nhá bát nhựa bát sứ này khi mà anh em sạc pin ạ đây cái đế của nó này anh em bỏ ra đều nó sẽ chuyển sang màu xanh còn khi mà anh em đặt vào này nó sẽ chuyển sang màu đỏ anh em nhé là bát của chúng ta đang được sạc đó rất là công nghệ mới nhất khi bát đầy nó sẽ chuyển sang màu xanh đó thì ờ, nó sẽ có hai dạng một dạng là bát khi mà anh em úp đây khi mà anh em úp bát thì tự động đấy, cái mắt bát nó sẽ lên còn loại thứ hai là anh em sẽ phải bấm cái điều khiển mốt khi mà em chơi là chơi điều khiển mốt nó sẽ tích được cái pin của anh em lâu hơn tiếng nào anh em bấm nó mới tối pin còn không bấm thì không mất pin anh em nhé khi bấm này nó hiện rõ lên cho anh em này ba đen anh em nhé đấy là cái dòng bấm khiển còn cái dòng tự động đây của tôi đây có hai dòng đấy, rất nhiều dòng cho anh em lựa chọn này tự động này anh em úp tự động nó lên luôn đấy, bây giờ thử trải nghiệm cho anh em này sóc thử qua bài ba tiếng nhé đầu tiên là tôi thử về cái màn tự động trước đây và cái loại thứ hai là anh em có thể bắt trên cái màn hình điện thoại của anh em này bằng cái cục wifi chỉ cần cái cục wifi duy nhất này đúc ở trong người khoảng cách rất là xa đây anh em nhé đặt dưới cho anh em xem này khi tôi sóc này sấp đôi anh em này mở này sấp đôi này anh em sử dụng bát tự động thì uh, khi mà anh em sóc xong úp bát xuống đấy, nó sẽ mở mắt trong vòng 2 giây 2 đến 3 giây rồi mắt bát sẽ tự động đóng lại anh em nhé thử lại cho anh em này vẫn là sấp đôi anh em này mở này xem rất là nét bởi vì mắt thường anh em xem thì không bao giờ có chuyện sai được đấy, tiếp theo là cái mẫu bát khiển này bát khiển thì anh em sóc thoải mái luôn không bao giờ khi mà anh em xong không bao giờ mắt bát tự động mở ra nhá trừ khi là anh em bấm kẻ này khi tôi bấm kẻ này ba trắng anh em nhá ba trắng này mở này đó ba trắng anh em nhá nhìn được thì à, nhìn được tất cả trên mẫu mã à, quân vị khác nhau quân thuốc quân bài quân tú quân đó anh quân quân màu anh em đều có thể nhìn được hết sóc trong thoải mái không bao giờ nhận màn hình lên trừ khi anh em bấm kẹp khi bấm khiển Đấy, thì màn hình nó sẽ nhảy lên màn cho anh em biết là ba đen này anh em này ba đen tôi mở này ba đen anh em nhé Đấy, cũng như là một bát tự động này úp xuống này đó ba đen tiếp tục này sấp đôi này anh em này sấp đôi anh em nhé tiếp tục này ba đèn cửa hàng của chúng tôi thì nhận bát đặt theo yêu cầu của anh em tùy theo mẫu mã nào trong sới mà khi anh em chơi anh em có thể chơi bằng những mẫu mã bát khác nhau ví dụ như là có hoa ở thành hay là mẫu bát đít với khác với những cái đít của cửa hàng chúng tôi thì anh em có thể đặt bát theo những yêu cầu của anh em đề ra hay, hay là anh em muốn đặt vào mẫu bát nào chỉ việc chụp ảnh gửi qua Zalo cho chúng tôi hoặc là có thể cầm đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi để anh em đặt theo cái sản phẩm nhu cầu bát của anh em bát nhựa hay là mẫu bát gì anh em có thể đặt được hoặc là anh em chơi tài xỉu bầu cua đặt lên à, cái lắp tài xỉu này hay là cái âu bầu cua to tôi đều có thể đặt được hết cho anh em Đây bát thì rất là nhiều mẫu bát đa dạng cho anh em lựa chọn Đấy, đến cửa hàng của tôi thì rất là thoải mái còn là lưu ý rằng là khi mà anh em đi chơi cái bộ môn chơi sóc đĩa này thì hiện nay là rất là nhiều ở những cái trường hợp là những cái cửa hàng Đấy, nó lừa rất là nhiều nên anh em phải lựa chọn đúng cái cửa hàng nào uy tín đồ nhiều thì tất nhiên là đi kèm theo với đó là cái sự uy tín của cửa hàng người ta bởi vì nhà người ta không uy tín thì làm sao người ta có thể làm ra nhiều đồ để phục vụ cho anh em đấy, nên là anh em lưu ý nhé cứ đến cửa hàng nào to là anh em đặt chọn cái niềm tin của cửa hàng đó sắp đôi này mở sắp đôi này chuẩn thì lên đến chuẩn 100% khi anh em đánh bát hình bát này thì ờ, chơi được ấy trong cái vòng thời gian là từ 4 ờ, tiếng rưỡi đến 5 tiếng ba trắng này tôi mở này ba trắng này anh em nhé Đấy, khi anh em nhìn quen rồi kể là trong khuôn đèn vị anh em vẫn nhìn được hết sắp đôi này anh em này trồng khuôn đèn vị này đây Đấy, tôi vẫn nhìn chuẩn xác là 100 phần trăm đi đánh bắt hình thì lưu ý với anh em rằng là anh em đánh để tùy tiếng thì anh em đi đánh thôi chứ không phải là tiếng nào anh em chơi đấy là theo nguyên tắc mà khi anh em đi bịp người ta đấy, bịp quá thì người sẽ dẫn rất là dễ dẫn đến việc người ta bị phát hiện là anh em đang luồn đổ bịp và khi đó thì nó là cũng như là khi anh em đi chơi không an toàn thì vô tình người ta có thể đập vỡ bát đập có thể đập thoải mái luôn anh em nhé đập thoải mái riêng về cái mẫu bát của chúng tôi không bao giờ vỡ đít còn khi người ta cố tình cầm búa đập vụn đít thì nó chỉ, cũng chỉ là những cái ấy, bo mạch chủ rất là li ti nhỏ bé và nó đồng màu luôn với cái màu bát nên là rất là khó có thể phát hiện ra đâu anh em nhé còn tôi không dám khẳng định là bát ở đâu đấy một trăm phần trăm làm không có gì ở trong thì đó là không bao giờ có chuyện đó xảy ra khi mà anh em đi bịp phải có cái một phần công nghệ gì ở phần đít bát thì anh em mới có thể chơi được còn công nghệ của chúng tôi khẳng định là nhỏ nhất chỉ riêng công ty của chúng tôi mới có được Đấy, MK Casino anh em nhé đây thì tôi đã giới thiệu qua cho anh em đó chính là mẫu bát tàng hình rất là nhiều những mẫu màn hình khác nhau đa dạng những cái hình thức chơi khi anh em chơi ở khoảng cách xa khoảng cách gần có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua hotline là 0975 8049 hoặc liên hệ ấy, qua vâng, cái hotline chính nhà chúng tôi khi anh em mua hàng thì chúng tôi sẽ tặng kèm cho anh em đó chính là một cái thẻ bảo hành thẻ bảo hành của chúng tôi sẽ bảo hành cái sản phẩm của anh em tùy theo những sản phẩm anh em đặt mua ví dụ như bát đĩa hoặc là quân vị hay chơi đồ quân có đồ quân đồ bát đồ bát đồ đĩa đồ đĩa anh em nhé video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn anh em đã theo dõi video của tôi